chào tất cả anh em nhé video này giới thiệu cho anh em về cái ờ, bộ đồ chơi tài xỉu mới nhất 2020 này Để giúp cho anh em đi chơi tài xỉu anh em nhìn thấy toàn bộ bộ hột tài xỉu bên trong của cái nắp tài xỉu nhá đấy thì ờ, cái bộ đồ chơi tài xỉu của ngày hôm nay đó chính là cái bộ soi xuyên nắp tài xỉu đấy. và đây là cái chọn bộ của cái bộ đồ chơi tài xỉu game này đây nó gồm là một cái nắp một cái nắp thì đến sân chơi thì anh em chỉ cần là đưa được cái nắp này vào để anh em lắc đấy nhiệm vụ còn lại là của hai cái phụ kiện này là một cái điện thoại một điện thoại bình thường anh em nhé đấy, điện thoại bình thường đấy điện thoại dùng nghe gọi bình thường đấy, và một cái <coughs> một cái ờ, sạc dự phòng đấy, một cái sạc dự phòng anh em nhé thì cái cách chơi của nó như nào cái cách chơi của nó như nào thì bây giờ anh em vào anh em theo dõi cùng với tôi Đấy, tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách chơi tài xỉu mà hiệu quả nhất hiện nay bằng cái bộ đồ soi xuyên nắp tài xỉu mới nhất 2020 đó thì ờ, cái cho nó cái độ xanh chín nữa thì tôi sẽ thử cho anh em cái bộ hột này Đấy, hột thì nổi hoàn toàn không tan thì

Đấy, thử luôn cho anh em nam châm nữa này Đấy. và nắp nắp thì hoàn toàn không tang anh em nhé Đấy. Đấy. nắp hoàn toàn không tang anh em nhé này đó đến sân chơi thì anh em chỉ cần đưa cái nắp vào thôi đưa cái nắp vào để anh em chơi thì uh, nó có hiệu quả như nào thì anh em theo dõi cùng với tôi nhất là anh em uh, cái bộ đồ chơi này tôi đã kết nối cục uh, wifi Đấy, cục wifi bắt 3G 4G anh em nhé đó đây là cục sạc thì anh em chỉ còn cục sạc như vậy thôi thì anh em uh, sẽ kết nối được rất là xa anh em ở Việt Nam thì ở bên à, nước ngoài anh em cũng bắt được thế thì cái cách bắt của nó như nào thì à, chắc là cái video này tôi không thể nói hết được thì anh em nào mà cứ sở hữu cái bộ đồ chơi này thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình ấy. đây anh em nhé đây là cái màn hình để chúng à, để anh em nhìn được ở bên trong Đấy, bên trong hột Đấy thì ờ, khi mà anh em chơi anh em chỉ cần cầm cái sạc dự phòng này thôi cầm làm sao anh em có thể chĩa vào cái nắp Đấy, để anh em có thể nhìn thấy được ở trong nhé Đấy, thì bây giờ tôi và tôi sẽ test cho anh em vài chén để cho anh em thấy được đó em thấy không 644 này Đấy, 644 này, tôi để đây cho nhìn cho nó rõ đỡ anh nắng đỡ cho Đó, ờ, anh em thấy không 622 Đấy, 622 này rất là rõ nha anh em nhé đấy đó cái khoảng cách của nó để anh em soi được là khoảng tầm một mét rưỡi cho đến 2 mét anh em nhé đấy, thoải mái để cho anh em có thể soi đứng ở bất kỳ cái vị trí nào ở sân chơi để anh em cho hai ba bốn này em thấy không hai ba bốn nhá, rất là rõ nhá cái này uh, wifi của nó hơi yếu nên là cái à, màn hình nó hơi giật nói chung là khi mà anh em chơi ấy, thì anh em phải à, phải phải cho wifi mạnh lên hoặc là 4G của anh em phải mạnh lên thì là cái độ nét của nó và cái độ giật của nó nó không còn nữa anh em nhé à chết nhầm xin lỗi anh em cái độ nét của nó vẫn còn nhưng mà cái giật của nó sẽ bị mất hãy mở cho anh em hai và bốn à, đây là cái bộ đồ chơi tài xỉu nó rất là hiệu quả cho anh em đi chơi và cái bộ đồ chơi này nó đang là mới nhất 2020 này Đấy, đây là cái máy soi wifi Đấy, anh em có thể là đứng ở rất là xa ở nước ngoài anh em cũng có thể chơi được nhé anh em có thể nhìn được đó thì anh em nào mà muốn ờ, sở hữu cái bộ đồ chơi ờ, tài xỉu này anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình này. Đấy, đây là cái ờ, cách chơi cái cách đánh tài xỉu mà nó mang lại hiệu quả tuyệt đối cho anh em anh em nhìn thấy bộ hồ tài xỉu bên trong một trăm phần trăm có thể là anh em đánh cả xỉu chủ nhá Đấy thì video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em anh em mà theo dõi kênh thì nhớ chia sẻ đăng ký chào tạm biệt tất cả anh em